Hello hello xin chào anh em Redmi 9 và Redmi 9 đây cũng là Redmi 9 nhá đó thì uh, chắc là anh em nào biết thì cũng sẽ biết luôn là hai chiếc máy Redmi 9 này nó là như thế nào đúng không nhưng mà thực tế là cũng rất nhiều anh em chưa biết đấy thế nên là mình cũng làm cái thể loại clip này cũng nhiều rồi nhưng mà nhiều bạn bình luận vào thì cái này thì ai chả biết chỉ những người ngu mới không biết thôi nhưng thực tế bạn ấy không phải ai cũng khôn như bạn đâu đa phần là mọi người ít người biết lắm đó thì cụ thể nhé bên này mình đang có một chiếc uh, Redmi 9 bản uh, sách tay nội địa Trung Quốc và đây là bản Redmi 9 bản phân phối toàn cầu có nghĩa là phiên bản quốc tế đấy clip này lại như những clip khác thôi mình hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt thế nào là Redmi 9 sách tay cũng như thế nào là Redmi 9 chính hãng đó mình nói lại nữa là không phải ai cũng biết đâu nhá thế nên là những nào bạn đã biết rồi thì thôi cứ kệ thôi để clip này cho những bạn chưa biết cùng xem bởi vì mình đã nhận được rất nhiều rất nhiều lần khách hàng của mình cầm một chiếc máy đến và chạy tiếng Việt thì mình có hỏi là ơ sao em lại mua bản chính hãng ở trên giấy bảo hành của em mà em lại đi chạy tiếng Việt bởi vì là bản chính hãng là phải có tiếng Việt luôn là phải như thế này còn cái em máy em đang mua hiện tại đó là bản sách tay rồi không phải bản chính hãng đâu thế là giá em mua như nào thì giá bạn ấy mua chỉ rẻ hơn bản chính hãng bên mình đang bán một tí tiền thôi thế là rất rất là phí đúng không bởi vì bạn cứ nghĩ, cứ nghĩ là cái bản chính hãng của bạn cũng như cái bản này mình đang bán thế là thành ra bạn ấy mua trên mạng và sau đó là bạn phải chịu chịu tiền như cái bản sách tay như này à bản chính hãng mà với, với cái máy sách tay đó thì cụ thể như này nhá hiện tại bên mình đang bán bản chính hãng như chiếc máy này là 3 triệu 190 nghìn có 3 ghi ram bộ trong 32 thôi nhưng cái bản sách tay này nhá bản 4 ghi ram bộ trong 64 giá chỉ có triệu 350 thôi đấy là phiên bản màu đắt nhất còn phiên bản màu rẻ chỉ có 2 triệu 950 thôi anh em nhé đó chính vì thế mà mình phải làm rõ để cho anh em biết vì sao anh em mua cái bản sách tay mà mua với mức giá sinh hãng mà sách tay ví dụ như bản 332 GB thì bên mình bán chỉ có 2 triệu rưỡi 2 triệu 450 thôi mà anh em phải mua với mức giá là 3 triệu rẻ hơn bên mình một khoảng 200 nghìn hoặc là 3 triệu mốt rẻ hơn bên, bên mình là 100 nghìn mà là ăn phải hàng sách tay đó đừng tưởng là rẻ hơn cuối cùng lại mua thành đắt nha bởi vì là nếu mà mua thì mình chỉ có hai rưỡi mà trong đó là lên trên shopee hoặc lên trên một số trang người ta quảng cáo là chính hãng mua với mức giá gọi là quảng cáo chính hãng lại phải đi chạy tiếng việt thì không phải đấy việc đầu tiên để phân biệt ra hai sản phẩm này thì uh, thực ra là nhìn sơ qua về hộp là chúng ta biết luôn bao giờ những chiếc máy phân biệt Xiaomi mà phân phối thị trường quốc tế ấy, thì nó sẽ có chiếc hộp kích thước của chiếc hộp nó giống hệt nhau so với bản nội địa đó các bạn nhìn đồng kích thước chiếc hộp giống hệt nhau nhưng nhìn ngay từ bên ngoài thì chúng ta nhận ra luôn nhé như Redmi Note 8 mình đã từng làm thì hai cái màu hộp khác nhau luôn một chiếc hộp màu xanh và một chiếc hộp màu trắng nhưng Redmi 9 thì giống hệt nhau đó là cái hộp đều là màu trắng nhưng có cái hoa văn cũng như là cái hình in trên hộp sẽ khác đây nhá chúng ta có thể nhìn thấy này anh em thì nhìn thấy nhá đây ở trên chiếc Redmi 9 bản quốc tế thì nó sẽ in hình máy ở đây gồm có ba màu hai màu như này và một chiếc máy Redmi 9 nhưng trên chiếc nội địa thì chỉ ghi mỗi chiếc Redmi 9 thôi logo của Xiaomi một cái màu xám và một cái màu đúng đặc trưng màu logo luôn bên dưới của chiếc sách tay sẽ có một cái vòng như này đó anh em lưu ý như vậy nhá là bao giờ bản chính hãng DJU nhập khẩu về Việt Nam hoặc là bản phân phối thị trường quốc tế có tiếng Việt luôn không phải ăn lóc ấy thì bao giờ nó sẽ có là hộp in hình như này anh em lưu ý mình như vậy tiếp nữa là kích thước của cái hộp thì giống hệt nhau rồi chúng ta cùng nhìn sang bên này bên này của hàng Xiaomi Redmi từ năm 2020 đa phần nó sẽ in thêm dòng chữ là dễ dàng truy cập vào những ứng dụng Google người dùng thì tất nhiên rồi hàng nội địa Trung Quốc đâu có dùng Google đâu thế nó sẽ không in nhá đó bao giờ cũng vậy này hồi trước thì mình hướng dẫn anh em cách hộp xem hộp của chiếc Redmi à, Note 9 à, Note 9 Pro ấy thì nó cũng có dòng chữ như thế này đấy Redmi 9 thì cũng vậy có nghĩa là dễ dàng truy cập ứng dụng Google nhá thì à, mà hàng nội địa không có không in nó không có làm gì Google đâu đó tiếp nữa thì đến tem tem email tem email của bản phân phối quốc tế bao giờ sẽ là tiếng Anh và bản nội địa tất nhiên rồi nó là tiếng Trung đó anh em nhìn đi ạ tên máy là Redmi 9 này sau đó đến carbon gray là nghĩa là màu carbon ấy màu gray ấy bên này thì nó sẽ là tên màu sắc là bằng tiếng tiếng Trung Quốc thực ra là mình không hiểu là cái gì đâu Đấy, nhìn hình thôi tính từ chưa chữ hình thôi bên này nó sẽ là ghi ram và rom bằng tiếng Anh này đây thì nó sẽ ghi bằng tiếng Trung Quốc đó giá chiếc 4 g 64 g này bên mình đang bán rẻ hơn nhá thế nên anh em là mà muốn hỏi chính xác giá thì anh em vào website mở mở cho vn để cập nhật hoặc là anh em muốn mua ấy thì anh em cứ à, liên hệ bên mình ở trên website hoặc đặt hàng trên website để mình à, ship cho anh em nhá ship toàn quốc cho anh em mà không phải không phải uh, thanh toán trước đâu đó, anh em nhận hàng phải thanh toán nhá đó thì toàn tiếng Trung nhá phía dưới này các thông tin ở trong hộp cũng toàn tiếng Trung luôn còn bản quốc tế sẽ tiếng Anh nhá bên trong hộp nó sẽ có là cái gì này ví dụ như là áp sạc này một chiếc Redmi 9 này một adapter sạc này một cáp USB C này một cái khe một cái lấy sim này một cuốn sách ừ, hướng dẫn này à một cái ốp lưng này một cuốn uh, sách rất là một thể bảo hành đó ở cái này thì nó cũng tương tự như vậy thôi nhưng nó ghi bằng tiếng Anh nó ghi bằng tiếng Anh em nhá đó và tất cả thông tin thông tin khác của chiếc quốc tế sẽ bao giờ là tiếng Anh còn phiên bản này nó chỉ là tiếng Trung thôi đó đó là cái phân biệt về ngoài hộp còn tất nhiên ở bên trong nó sẽ khác nhau và bây giờ mình sẽ bóc hộp cho anh em xem nhá đây chiếc hộp của chính hãng Việt Nam thì bao giờ nó thêm một tên một cái tem của nhà nhập khẩu đi ở dán đây bao giờ cũng sẽ có tên hợp quy ở đây với một cái số mã tem ICT ấy, một cái số mã riêng biệt nhá không cái nào giống cái nào đâu đó chỗ này này đấy bây giờ mình sẽ mở hộp với nhá bản chính hãng như vậy cũng được bản phân quốc tế phân phối tại ờ, Ấn Độ thì nó sẽ không có cái tem này đấy máy xe tay Ấn Độ vẫn có mà giá vẫn đắt hơn hàng Trung Quốc gần bằng hàng Việt Nam luôn thế thành ra nhiều người không cần phải bán là vì thế Alright chính hãng nó là chính hãng nó là quốc tế nó phải như chiếc này nhá đấy bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em xem đây siêu này thì uh, các vị đóng lại đầy đó thì mình cứ phải uh, nói cho anh em là đóng lại hay không ấy, thì bên trong nó phải như thế này đây mình sẽ bỏ nó vào bên đây. đóng lại hay không thì bên trong nó phải như này nhá đó nhìn thấy chưa bây giờ mình sẽ bóc chiếc sách này ra nhá à. đó em nhìn đâu chiếc Redmi 9 phiên bản quốc tế sẽ có đóng gói với hai chiếc hộp thì nó giống hệt nhau rồi đấy nhưng mà anh em nhìn nhá mình sẽ xem về máy trước còn phụ kiện mình sẽ xem sau và các thứ khác mình sẽ xem sau đây đây là phiên bản màu gray này và đây là phiên bản màu xanh của bản uh, sách tay này đó thì mặt đứng trước này cái siêu nó sẽ khác nhau đấy nha cái trước à, của sách tay nó sẽ đựng trong một cái túi ờ, sấp sấp này rút là xong còn à, chiếc chính hãng thì nó sẽ đựng trong một cái siêu như thế này đấy bây giờ mình sẽ mở này ra nha đây mình sẽ mở ra nó sẽ là một cái siêu dán đấy ở trên siêu nó sẽ in Redmi 9 này nó sẽ in là camera 13 megapixel có 40 camera và có chế độ AI này nó sẽ ghi là pin là dung lượng là 5200 đó nó sẽ ghi màn hình 6,53 inch Full HD cộng này nó sẽ ghi là sử dụng chip Helio G80 có nghĩa là nó sẽ quảng cáo đầy đủ các thông tin của chiếc Redmi 9 ở trong này và sản phẩm này của Redmi bởi Xiaomi đó một thương hiệu con của Xiaomi bóc ra và nhìn đấy nhá trên máy ấy, thì nó giống hệt nhau mặt đứng trước đó em nhìn đâu bởi vì đâu in không có tin hay logo gì đâu mà tất cả cái thiết kế đều giống hệt nhau camera nằm ở đây đó em nhìn nhá nhưng là đằng sau đây này đó nó sẽ có một phần khác như này nhá việc đầu tiên nó sẽ ở cái tem về thông tin máy gồm có email này một email hai này gồm số serial này gồm dung lượng đó khác không bao giờ bản Trung Quốc xịn Trung Quốc xịn anh em nhé bản Trung Quốc xịn ấy, nó phải có một cái tem dán vào đây đây là cái tem của viễn thông Trung Quốc nhá những cái máy của Trung Quốc mà nó không có cái tem này thì chắc chắn nó là máy dựng của cái công ty không có tên tuổi rồi còn nếu ở Trung Quốc bất kể công ty điện thoại lớn hay nhỏ nào muốn sản xuất thiết bị viễn thông ấy thì đều phải có cái tem như này nhá đó các mã số nó sẽ hoàn toàn khác nhau anh em lưu ý mình như vậy số Y11 Y22 và thông tin nó là tiếng Trung Quốc ở đây có số 10 và cái mình không hiểu cái ý nghĩa của số 10 là gì nhưng mà nó cũng giống tương tự những ký hiệu như này này đó nhưng nó không có ở đây tên modem các thứ nó ghi bằng tiếng Anh hết còn đây nó sẽ ghi bằng tiếng à tiếng tiếng Trung hết nhá còn đây ghi tiếng Anh có những ký tự không ghi tiếng Trung được ví dụ như là số modem này thì nó cũng sẽ ghi bằng uh, tiếng Anh bằng ký tự Latin như bình thường đó như vậy số email các thứ ở dưới này tất cả các thông tin về công ty sản xuất các thứ nó sẽ ghi tiếng Trung ở đây đó còn lại phần tem giống hệt nhau máy của Trung Quốc nó sẽ có thêm một thêm một cái tem nó ghi là có thể dùng được nano sim này hai nano sim vào một thẻ nhớ luôn đây khi mình bóc này ra nhá đó khi mình bóc này này mình sẽ bóc này cho anh em xem đây em nhìn đâu nó sẽ không in thêm thông tin gì ở dưới chữ Redmi cả bao giờ cái này là in chết trên vỏ luôn cái này nó bóc được chứ nhưng bao giờ sẽ in chết trên vỏ luôn mà bản chính hãng nó sẽ in nhá nó sẽ in thông tin này nó sẽ in cái dòng chữ là sản xuất tại Trung Quốc với tên modem và sản xuất bởi công ty Xiaomi tập đoàn Xiaomi bên dưới này có các tiêu chuẩn nhé em lưu ý với mình là đã là hàng chính hãng là phải có những ký tự như này đã là hàng chính hãng bên dưới này nhé bởi vì hàng nội địa Trung Quốc sẽ không có đâu bởi vì ở đây mình so sánh để nói anh em biết là hàng chính hãng nó sẽ đắt hơn thế nên nếu anh em mua với cái giá cao ấy cái giá mà ví dụ như là bản 332 g là anh em mua với cái giá là là khoảng 3 triệu mà anh em lại nhìn nó như này bởi vì bên mình bán con này nó chỉ có hai rưỡi thôi thì anh em sẽ bị thiệt mất tiền rồi đúng không thiệt mất tiền một phần thôi bị lừa mới là tức đó anh em lưu ý này là hàng sách tay nó sẽ không in nhá đó mặt trước giống hệt nhau thôi nhưng mình sẽ mở lên anh em nhìn kỹ nhá đây đó giống hệt nhau nhưng mà nếu là hàng đã bị mở khóa là chạy con quốc tế thì nó sẽ có hình cái khóa ở chỗ này này đấy còn chưa mở khóa nhưng con chiếc máy này mình vừa bóc siêu xong tất nhiên là chưa mở khóa rồi thì nó sẽ chắc chắn là, là sẽ tiếng trục nó không có tiếng việt rồi mình sẽ cùng xem sự khác biệt khi bật lên chờ chút nhá ok máy Trung Quốc khởi động xong rồi đấy tất cả xong rồi anh em nhìn cái này quen thuộc không cái này là cái setup của Google ấy đó đây là MIUI 11 nhá một bên nó sẽ là tiếng Trung bên dưới một bên sẽ là tiếng Anh này ấn vào đây này ngôn ngữ của sản phẩm này nó chỉ có tiếng Trung chỉ có tiếng Trung thôi tiếng Trung à, giản thể tiếng Trung phồn thể này tiếng Anh này ở đây là một số ký tự của như gọi là Tây Tạng khu vực Tây Tạng hay Mông Cổ ấy nội Mông ấy đó là một số khu vực tự trị của Trung Quốc nó chỉ có những ngôn ngữ như thế thôi đó còn phiên bản mà quốc tế đó bật lên luôn nó sẽ có tiếng việt này tiếng việt sẽ chọn là tiếng việt đầu tiên bởi phim là nội địa à, sản xuất xuất trong thị trường việt nam bởi nhập khẩu với Dizu nhá và rất nhiều ngôn ngữ khác đây mà là quốc tế chuẩn nhá thì nó phải như thế nhá đó anh em nhìn không bên dưới cùng là tiếng trung trung quốc cho dưới cùng luôn đó, trên cùng sẽ là việt nam đó anh em nhìn không đó về máy chỉ đơn giản như vậy thôi khi bật lên và tất nhiên là cái này nó khi mở khóa xong thì nó chạy y như thế này rồi đó cái này không quan trọng bên mình sẽ hỗ trợ anh em chạy phần mềm miễn phí hoàn toàn hoàn toàn luôn kể cả không mua máy bên mình nhá đây bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp đến những phần phụ kiện bên trong bỏ máy qua một bên nhé ok đây phụ kiện bên trong thì hoàn toàn tương tự là giống nhau thôi đầu tiên đấy là máy ờ, Trung Quốc thì bao giờ nó sẽ có một cuốn sách hướng dẫn cũng như là một hai cái này thôi bằng tiếng Trung một chiếc ốp lưng như thế này đó anh em nhìn đâu đây là máy Trung Quốc nha còn máy quốc tế nó sẽ có một cuốn sách rất là dày luôn đó Vì vì là chiếc máy này là màu gray thành ốp sẽ là màu gray đó anh nhìn đâu một cuốn sách vô cùng là dày luôn và sẽ rất nhiều ngôn ngữ nha tất nhiên rồi là trước mình đã mở hộp vừa trước Redmi Note 9 Pro rồi không có tiếng Việt đâu nó sẽ có tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Italy này đó tiếng Tây Ban Nha tiếng Đức này tiếng ờ, Hà Lan, à, Hà Lan cái gì đó nói chung mình không rõ lắm đấy rất là nhiều tiếng nhưng không tiếng Việt đâu nha, nhưng nó dày như này này của này cũng vậy cũng rất là dày nó rất là nhiều còn ốp lưng các thứ thì nó giống hệt nhau thôi đấy nhá ốp lưng thì cùng một nhà máy nó giống hệt nhau thôi này đó anh em, nhưng phụ kiện nó khác một chút nhá tiếp đến phụ kiện nhá có nghĩa là cáp ấy đấy nhá đây nhá Đây Đó gì khác nhau chưa Đây là hai củ sạc với hai phiên bản Của thị trường khác nhau Của cái tiêu chuẩn sạc của các nước khác nhau Đây là sản phẩm của Việt Nam Sản phẩm của Việt Nam thì bao giờ cũng sẽ là hai chân tròn như thế này Bởi vì ổ điện của Việt Nam mà tiêu chuẩn quốc tế là hai chân tròn như thế này Đó Củ sạc này thì là củ sạc Không phải là củ sạc nhanh em nhé Đây nó không phải củ sạc nhanh Đó, Redmi 9 chính hãng nó sẽ là củ sạc thường đây thử xem cái củ sạc của Redmi 9 Trung Quốc sao lại sạc nhanh thường thường đây cũng là sạc thường thôi anh em nhá đều là sạc thường hết đó nhưng chỉ có các hai cái chân khác nhau thôi cũng như là tên modem nó sẽ khác nhau đều là MDI 09 nhưng gạch ngang một cái là EAV kép một cái là EAK e tất nhiên là đấy là quy, quy chuẩn như này thôi chứ còn cái MDI 09 ấy thì đều là tiêu chuẩn một dòng sạc giống nhau Đấy có nghĩa là dòng sạc của hai cái sản phẩm này giống hệt nhau chứ không như con Note 8, con Note 8 thì uh, bản nội địa ấy, bản uh, Trung Quốc ấy nó sẽ là sạc nhanh, còn bản Việt Nam nó không phải sạc nhanh, đây là Redmi 9 một sản phẩm rẻ tiền. Thì nó sẽ có hai cục sạc giống nhau. Đó. Sợi dây cáp thì giống hệt nhau rồi. Sợi dây cáp thì tất nhiên là giống hệt nhau, y xì nhau. Y xì nhau nhá. Đó. Đơn giản như vậy thôi các bạn nhé. Ok thì clip của mình chỉ đến đây thôi. Thì mình làm cái clip này ấy mình nói lại nữa là mình chỉ để hướng dẫn những anh em nào mà chưa biết mà mà mà rất dễ phải mua nhầm phải cái hàng nội địa với cái giá bản chính hãng nhé bởi vì thực thực tế ra mà nói thì mình làm nhiều clip rồi nhưng có những anh em thì bảo là anh em biết thừa rồi không phải hướng dẫn làm gì đâu nhưng thực tế là mình đã phải chạy phần mềm cho một khách mua với giá chính hãng nhưng dính ngay phải con sách tay đó chính là cái sản phẩm Redmi 9 này, này hôm qua mình phải chạy phần mềm cho một khách nên chính là hôm nay mình làm clip nhé anh ờ, bạn ấy mua là bạn nữ bạn ấy lên shopee thì phải là bạn đã đặt một đơn vị nó ghi là bản chính hãng chính hãng luôn và giá của sản phẩm đấy bản ba ba bản ba ba hai bạn ấy mua với mức giá là hai triệu chín bên mình thì bán ba ba triệu hai à bạn ấy mua với mức giá là ba triệu mốt bên mình bán ba triệu hai thì bạn bảo là đắt hơn bên bên bên bên mình một ờ, bên họ bên mình đắt hơn bên họ 100 thì họ bạn ấy mua mua về rồi bạn ấy bóc ra bạn ấy không tiếng việt thì bạn qua bên mình nhờ chạy bởi vì bạn từng so website thì mình bạn rất là so sánh bạn đi qua bên mình chạy thì mình bảo chết rồi em ơi em mua con này thế này đắt quá bên anh bán con này chỉ có ba hai bốn năm mươi thôi mà em mua đến mức ba triệu mốt đắt hơn là sáu trăm thì bạn cứ tất nhẩn cho te rồi thực sự bạn mình rất là thương bạn ấy luôn thế này mình phải làm clip này nhá đó đơn giản vậy thôi thì nếu anh em thấy cái clip này hữu ích cho anh em ấy thì anh em chia sẻ cho anh em khác cùng xem hoặc em anh em cho mình một like để ủng hộ nhá support anh youtube đi để mình đưa rất nhiều clip khác cho anh em xem luôn ok cảm ơn anh em xem clip nhá bye bye